Yeah. Yeah, yeah. Tôi thích được cởi sống trên chân nọc y như bo bo Đôi cặp vô bến nên kêu ngồi ăn bún sao mà không ngâu lo Ở à, đây có bởi nóng hay bởi lạnh cũng đều to to Anh thích là bởi nào tôi cũng nhận hết càng gì to đo Xưa qua hoa hậu giang này có cầu cộng bắc dòng đồng giang về Cần Thơ đất chất người đông Còn dạy nhân dính mình nữ thì lắm người mà hồng nhan Bao năm qua ta sống ở trên coi đời này ta không ngó đến chuyện trần gian Ta mang chân đất đi kiếm chân thành ta mong chân lý mỗi ngày chân dân Vì ta đây là con của đất đồng Trời cao ta bao lần mơ và hồi Tao là đến phương nào Tao là dân Cần Thơ